Xin chào toàn thể anh em Hôm nay mình lại làm một cái video để giới thiệu cho anh em về cái dụng cụ chơi môn bài lá bịp mới nhất và đỉnh nhất năm 2019 Và sau đây anh em cùng tôi theo dõi cái video này để xem được những cái dòng sản phẩm nó chơi như nào và hoặc cách hoạt động của nó như nào thì anh em cùng ờ, tôi khám phá nhé <clears throat> Trên ờ, màn hình anh em đang xem thì có rất nhiều những mẫu máy của nhà mình đã đang ờ, vừa cập nhật về cái phiên bản năm 2019 đó chính là những dòng iPhone đánh bài mới nhất và đỉnh nhất năm nay và cái máy bài đánh bài chơi như nào những thao tác nào chơi như môn ba cây hay là môn đánh liêng đánh sâm đánh nốc đánh phỏng là anh em miền Bắc thường chơi rất nhiều còn anh em miền Nam chơi bài cào binh sáu lá binh ờ, Ấn Độ hay là ngầu hầm phốc cơ đều còn chơi được hết anh em nhá chỉ tố chỉ rách tất cả các trò liên quan đến bài nhá đều có thể chơi được <clears throat> anh em nào mà đã từng biết về máy đánh bài đấy, hay đã từng chơi máy đánh bài thì anh em có thể nâng cấp cái phiên bản đánh bài của mình lên dòng những dòng CVK 600 những dòng iPhone đỉnh nhất của năm nay anh em nào mà xem video cần tư vấn về sản phẩm hay là cần mua sản phẩm thì có thể alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại ở bên góc màn hình bên tay trái mình nhắc lại số điện thoại của mình để cho anh em cùng à, biết đó chính là 0985 102 999 và 0915 334 999 anh em nào cần tư vấn hay là cần thắc mắc thì cứ alo trực tiếp cho mình qua hotline của mình và sau đây mình sẽ sử dụng và giới thiệu cho anh em cái dòng sản phẩm mới nhất đó chính là dòng CVK 600 nhà mình nha anh em nhé anh em nhìn đây mã dòng máy CVK 600 anh em nhìn rõ này mình sẽ khởi động cái máy lên nó thiết kế trên một chiếc iPhone 8 Plus Đấy. hoặc anh em có thể dùng trên một chiếc iPhone đó chính là dòng CVK 350 iPhone 6 anh em nhé anh em ờ, cảm thấy thích hợp với dòng điện thoại nào thì anh em ờ, lấy dòng đó còn có cả iPhone X anh em nhé iPhone X đây bản ờ, iPhone là bên mình Đấy. những dòng máy đánh đánh bài đỉnh nhất của năm nay họ anh em có thể dùng hàng lốt 8 sàng trên Samsung anh em nhé đây em cùng nhìn này những phiên bản mới nhất nhà mình vừa được cập nhật và sau đây thì mình sẽ khởi động máy và mình sử dụng cho anh em xem anh em lưu ý là khi anh em đi chơi bắt buộc anh em là phải có một cái máy đánh bài đây chính là một cái máy chủ đánh bài chiếc máy này anh em cũng có thể hoạt động bình thường nghe gọi và quay phim cho bản anh em nhé cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ cho anh em chơi được vào môn bài đá bịp Đấy. và cái đồng chơi nó là đỉnh cao Đấy. đi kèm theo cái máy của nó là một chiếc tay phone đây chính là chiếc tay phone siêu nhỏ này chiếc tai phone này thì có tính năng là sẽ đọc cho anh em biết là anh em cháo bao nhiêu cây đi hay là cắt bao nhiêu cây đi để được bài anh em to điểm nhất nhá và theo đó nó nữa là những bộ bài đã được nhà mình xử lý công nghệ đây chính là những mẫu bài đã được nhà mình xử lý mát vạch bên quanh ờ, lá bài thì khi anh em chơi anh em đặt bài nó báo cho anh em rất là thuận tiện đấy cái máy này chơi tất cả các trò bài lá hay là môn chắn anh em nhá nó phải chơi được chắn anh em nhá chắn này bài lá đã được mình thiết kế trên một chiếc máy ngày xưa anh em nếu mà anh em muốn chơi chắn thì bắt buộc anh em phải mua một cái hai ba máy anh em mới có thể chơi được môn chắn đó nhưng hiện nay thì mình đã thiết kế cho anh em trên trực tiếp một chiếc máy vừa chơi được bài tú và vừa chơi được bài chắn anh em nhé và sau đây trên video này mình sẽ thử qua cho anh em về dòng anh em miền Bắc thường chơi đó chính là dòng ba cây liêng sâm và tá lả anh em nhé và mình sẽ khởi động cho anh em xem khi mình thử trên ờ, cái này thì mình sẽ để cho anh em đó chính là cái chế độ màn hình và chế độ ra ngoài để anh em cùng nghe và cùng ờ, nhìn nhá còn khi anh em chơi thì anh em sẽ tắt ứng dụng nó đi và anh em đeo chiếc tai phone nó sẽ chuyển hiệu cho anh em cái môn chơi đầu tiên bây giờ mình sẽ thử cho anh em đó chính là môn đánh liêng và môn đánh liêng chơi như thế nào tới đây em cùng xem tôi Đấy, tôi đang để chế độ màn hình nhá Đấy, khi em đi chơi em chỉ vứt cái điện thoại ở đây Đấy. và mình chia khi mình chơi này mình chỉ cần vứt bài trước nó Đấy, nó sẽ báo máy này thì nó thiết kế 12 camera quét khi anh em đặt bài các thế xô bài hay là nịch bài hay là cong bài hay là dọc bài báo hết anh em nhá em chỉ cần vứt đặt xuống phát là nó là báo cho anh em rồi Đấy. rất là nhanh lại trơn tru luôn Đấy ví như máy báo bốn thì cái kỹ thuật của mình anh em làm sao anh em kỹ thuật giấu đi bốn cây xuống dưới nhá cây trên đầu xuống đi này bốn này và anh em chia thì bài anh em sẽ là to điểm nhất mình đang chơi chế độ chơi là bốn tụ thì tụ mình sẽ tụ nó điểm nhất anh em nhá tụ mình là con phi cơ anh em cùng nhìn đây bảy nước bảy nước to nhất bài anh em nhá nó sẽ thao tác lại cho anh em một lần nữa cái chế độ liêng này anh em chơi thì em có thể cho bài mình to điểm nhất hoặc anh em có thể cho bài đối phương to điểm nhất đây là bài của bạn anh em Đấy. muốn cho ai to thì người đó sẽ được to mình muốn to thì mình sẽ được to em nhé một này lại trộn đi một cây này và mình lại chia thì bài mình lại ăn anh em nhé 10 tiếng anh em ăn 11 tiếng luôn Đấy, em cũng nhìn tôi đây chín nước rồi chuẩn xác tuyệt đối 100 trăm luôn anh em có thể tăng cửa giảm cửa Đấy à, mình sẽ tăng lên 6 độ anh em nhé bất kể bao nhiêu độ đã còn chơi được hết nó không cần tối đa bao nhiêu cỡ vẫn còn chơi được hết này nha cả năm mười cỡ mười năm cỡ vẫn chơi được em biết độ trị nợ như thế nào em thì mới nước bài ra phát nó báo rồi đó cứ như mày mày có năm thì em chỉ cần cho đi năm cây này làm nhá anh em chia 6 tô thì tô anh em vẫn là tô lớn điểm nhất anh em nhá tô mình con chín rô anh em cùng nhìn này tụ mình lại là tụ lớn điểm nhất anh em nhá chín nước chuẩn xác tuyệt đối luôn không có còn nào qua được luôn đó là về phần đánh à, liêng anh em nhá và phần à, thứ hai mình giới thiệu cho anh em đó chính là phân ba cây bắn tới bắc anh em nhé, Rồi, mình sẽ thử qua cho anh em phần chế độ ba cây nhé chơi ba cây thì mình sẽ là người chơi và mình sẽ được bốc cái mình sẽ chơi cái chế độ mình bốc cái em nhé mình bốc cái bà mình ăn rồi mình sẽ chơi này nếu như mình báo ba thì mình chỉ cần bốc ba cây thôi cái này cái này một hai này một hai và chơi từ đây thì bài mình sẽ là bài to điểm nhất anh em nhé bài mình có hai bích anh em nhé em cùng gì này bài mình hai bích là to điểm nhất bảy nước này to hơn rất là tuyệt đối luôn này Đấy, mình sẽ thao tác một lần nữa cho anh em cùng xem anh em xem video thấy video hay thì anh em có thể like và comment ở dưới nhá Đấy, anh em có thể để số điện thoại bên dưới để được nhân viên nhà mình gọi tư vấn cho anh em máy vẫn báo hai một hai đến một này chưa này bài mình là quân hai rô em nhé bài mình lại là bài to điểm nhất này đấy mười nước à chuẩn xác tuyệt đối một trăm luôn anh em nhé đây cái chế độ chơi là khi chế độ chơi mình là người chơi còn cái chế độ thứ hai về một ba cây đó chính là chế độ mình có thể biết là tụ nào lớn tụ nào nhỏ tụ là bao điểm mình có thể biết là nắm rõ được hết trong tình hình anh em nhé mình sẽ thử luôn cho anh em xem đầu tiên thì mình sẽ chuyển cái chế độ chơi mình sẽ biết được hai tụ lớn đi Đấy nó đơn giản này không phải dài dòng mình sẽ biết được hai tổ lớn như khi đi chơi người ta bốc cái đúng không hai hai tiếng một hai tiếng một này thì, thì cửa số 2 <coughs> một bốn là mình chia rồi mình sẽ chia đầu tiên đi mình sẽ chia ra để định hình cái số bài người chơi này ví dụ mình vừa bốc là số 8 bốc bài thì một hai là mình chia từ từ đây đấy chưa trường hợp số 5 thì mình sẽ chia thì máy áo 12 14 à, thì cửa 1 rồi cửa 4 sẽ là to điểm nhất anh em nhé đấy cửa 1 là 7 điểm này đấy nhìn chưa 12 chưa đấy đối với đấy sẽ tắt lại thử lại một lần nữa cho anh em xem này mình bốc cái này 9 9 nhất 9 đúng không 9 nhất 9 Máy báo 24 9 tức 9 này Cửa 2 cho đến cửa 4 anh em nhé Đấy được chưa Máy áo này Khi mình đặt hạ bài xuống bài nhà ai thì bài đó sẽ là bài số 1 Và như vừa rồi bán vừa đây vừa chơi đây Chính là máy báo 24 24 nghĩa là cửa số 2 rồi đến cửa số 4 anh em nhé Giờ nhìn đây và số 2 sẽ là 8 điểm và số 4 sẽ là 7 điểm và hai người kia sẽ là bé nhất đấy, em cùng ờ, nhìn kỹ nhá <clears throat> vừa rồi đấy mình cũng đã trao đổi và hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng với môn ba cây chơi trên máy đá bạch và môn tiếp theo sau đây mình sẽ lấy được luôn cho anh em đó chính là môn đánh sâm lốc và môn sâm lốc chơi như nào thì đây anh em cùng tôi theo dõi cái môn chơi này mình chuyển chế độ chơi ra môn sâm lốc thì khi em đi chơi thì anh em có thể biết là tụ nào lớn tụ nào đẹp nhất Đó. hoặc anh em có thể làm cho tụ mình luôn luôn đẹp bài nhất trong cái chế độ chơi Đấy. và chế độ chơi hôm nay của tôi thì tôi sẽ làm cho bài tôi đẹp nhất Đấy. Đó. đặt bài phát nó báo luôn này rất là trơn tru luôn Đấy. ngang dọc thoải mái anh em nhé không ảnh hưởng Kể anh em đẩy cao năm mười phân vẫn bình thường Đấy. mèo bốn thế anh em cần chọn đi bốn cây này trên đầu tiên nhá một hai ba bốn thì ba anh em luôn bài đẹp nhất này mình chia này Đấy. và em sẽ là bài tụ đẹp nhất anh em nhá đây như vấn bài này tôi đánh thì sẽ là treo hết anh em này không có ai có thể bắt được của anh em cả đấy đây như ván này tôi đánh này thì ván này nếu đánh thì anh anh anh, anh em ăn treo bốn nhà này tám chín mười di này đôi hát đấy và hai bốn năm sáu anh em hết bài em nhìn đây bài đẹp tuyệt đối chín phần trăm <clears throat> khi anh em đi chơi về phân đánh sâm lốc thì lúc nào bài anh em là bài chiến thắng khi anh em đi chơi anh em mang một triệu đi cầm và cầm trăm triệu vào tuyệt đối chuẩn xác 100 trăm luôn đây vừa rồi là mình đã khởi động và kích hoạt cho anh em cái dòng máy CVK 600 bản mới nhất của năm 2019 này thì nhà mình có bán thêm rất nhiều dòng sản phẩm về môn bài lá như các dòng máy khác nhau <clears throat> và các giá khác nhau anh em nào cần tư vấn hay cần mua sản phẩm cứ alo trực tiếp cho mình qua xuống điện của mình bên góc màn hình bên ờ, tay trái Đấy. <clears throat> nhà mình thì còn bán thêm rất nhiều đồ như các thiết bị bên ngoài khi anh em đi chơi để tôi nhắc lại qua cho anh em xem cái dòng thiết bị của nó khi anh em đi chơi dòng máy đánh bài thì bắt buộc anh em phải có một cái máy chủ của nó đây chính là cái máy đánh bài và nguyên lý chơi của nó là anh em phải đặt trước máy ra ngoài thì anh em mới gọi chơi được còn anh em nào muốn không đặt điện thoại ra ngoài thì anh em có thể mua các thiết bị như sau như nó như thiết bị đồng hồ đây chính là thiết bị đồng hồ cái nguyên lý hoạt động như nào thì anh em nào cần thì cứ alo cho mình nhé. và hay là cái tắt, tắt nước ra này đây trên cái tắt nước ra bây giờ mình làm bên chip bên trong đó chính là một cái chip soi hoặc anh em có thể chơi bằng điện thoại đen trắng hay là bật lửa hay là đồng hồ hay vòng vòng tay là mình đều có hết anh nào cần tư vấn và sản phẩm nào thì anh cứ cứ alo cho mình qua số điện thoại bất góc màn hình bên tay trái cảm ơn anh em đã xem video